cúng là ờ, cúng bài gì bà cúng ông vải cúng ông vải à cúng ông vải nha các bạn nhá đây là bà bà tên là gì bà ơi à đấy à, đây là vâng đỡ mùi hương đi loay khỏi hương đi thực đi vâng. đi hậu đi mời đến nơi vâng. ông cổ mì cổ tớ ông tớ mê thử Ờ, ổn tiền đấy cái là vâng là bài cúng của người mường các bạn nhé đùa quyền đang thay đạm nặng khổ vì đang thay chiều hẳn lại dân mình làm phải nước vì dân mình lại vui lại bạch cả đưa ăn bừa miệng rủ ảnh thì miệng đom đom thì miệng nó ảnh thì nặng lừa thì ăn vào trước ngược lại tiền rau bao hầu lửa thì ràng ngoài ngoài lại chẳng hạn đưa thầy người thầy cũng may hại bước trần vào vừa cải lì đun roi buồn đánh cho bạch mà rạch cho cha chẳng cho ừ rập ừ riêng ừ riêng ừ rau đánh cho nà thịt dâm như bỏ thịt đỏ như bàn thịt vàng như nghe đưa cho quan luống cuộn từ đứa nuôi quan cho lưỡi đưa nên hàng ngồi quan nào còn đến mùa đào quả mười hai còn nữa thì quả mười tám cũng là chân thiên lưỡi thì lại vãi thì về đất lì thuộc đưa mặt vào vai tài vào người cũng nâu bằng vì tài thủy cũng ngược được thường mê tâm thì lý tế thắng lưng xem kém được thì đặng đặng ngân treo có tâm bạc treo thắng No,

thẳm do đòi tài ăn thằng tổng tài phong thân nhận đưa giờ